Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều Yêu em không cần lý do Em đã mang đến cho anh những bất ngờ Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào Sẽ giữ cho mình anh thôi Xin em đừng khóc khi anh không ở bên Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui Hãy để nụ cười nở trên môi của em Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm hãy cứ để anh sống với những mong chờ muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh anh yêu em chỉ vậy thôi xin em đừng khóc khi anh không ở bên xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui hãy để nụ cười nở trên môi của em hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm hãy cứ để anh sống với những mong chờ muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh anh yêu vậy thôi Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh Anh yêu em Chỉ vậy thôi